có điều là trong một không gian chật hẹp thì ờ, chúng ta làm thế nào trong phần vua mắt vừa rồi phần ờ, khởi động vừa rồi thì ờ, các bạn có thể cho biết là chúng ta học được gì từ phần vua đấy không ạ từ đầu từ khi mà em xin giới thiệu cho đến phần hướng dẫn cho đến phần hướng dẫn mời các bạn lên sóng ạ các bạn sẽ học được gì từ phần khởi động vừa rồi tôi xin tay kiếm ạ một à, ban hỗ trợ hỗ trợ giúp ạ bạn nào chơi kiến đầu tiên ạ à? chúng ta học được gì từ phần vừa ạ à? lưu ý là chúng ta học à, sắp sửa ra trường rồi đúng không mỗi một lần học là chúng ta sẽ phải rút được ra chúng ta học được gì có phải không ạ các bạn bao giờ để ý là chúng ta đi học và học được gì nó khác nhau như thế nào không ạ bạn ý không ạ nay chúng ta sẽ có hai nội dung một là định hướng nghề nghiệp hai là cơ hội việc làm vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khởi động màn đầu tiên à, trước khi chúng ta đi đến phần tiếp theo thì à, rất là mong các bạn chia sẻ là phần vừa rồi chúng ta đã học được gì ạ các bạn là xung quanh ạ các bạn làm xung quanh ạ sinh viên du lịch rất là nhanh nhẹn nên các bạn làm xung quanh ạ không xung quanh thì à, bạn nhìn nhé nào à, xin mời em em học gì phần khởi vừa rồi Thank you. tôi đã chia sẻ sự phân biệt giữa sai và lơ à, vâng. à, là em vâng theo trong kiến thức của em thì cái từ study có nghĩa là mình học cái gì đó nó nó nghiên về học thuật mình nghiên cứu nó sâu vào một cái lĩnh vực nào đó còn cái learn là mình học được một cái sở thích một cái kỹ năng nào đó chứ không quá thiên về học tập cái study study có vẻ là mình nghiên cứu mình là cũng khuyên phát lắm đúng một phần các bạn nào những cái khác thì cũng không ạ bạn nào phân biệt giữa đi và đơn lặng lên mạnh lại lên chúng ta giao lưu mà mời em mời em đến em ngồi vậy à thôi em hiểu như vậy thôi hiểu như thế nào chúng ta phải nói ra thì mới hiểu được ạ em mời dàn lên mời em đứng lên không bạn bảo là bạn hiểu bạn nói gì nhưng mà khi bạn nói lại thì lại khác tại sao tôi cố tình tôi biết các bạn để các bạn nói chúng ta nghe chúng ta hiểu nhưng chúng ta biểu đạt ra là hoàn toàn khác nhau đúng không ạ một bạn nói là gì là study và đơn khác nhau là gì study là học từ nghiên cứu sâu hơn còn đơn là học các kỹ năng đấy là theo bạn hiểu một bạn khác nói là study là gì study là chúng ta học tập từ thầy cô đơn là chúng ta học đúng đúng ạ lúc diễn đạt lại thì lại khác diễn đạt lại thì lại nói là study là điểm phải nói là study là học ờ, Thế chúng ta phải lưu ý là khi mà chúng ta hiểu và chúng ta phải nói lại cái hiểu đó thì nó có đúng nhau không? Có giống nhau không? Từ study là chúng ta học từ mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay là đại học thì vẫn là study là nghiên cứu đúng không ạ? Thế còn learn là cái là chúng ta học được từ cái kiến thức học đó phải không ạ nếu mà chưa tin chắc về rất là vâng đúng không ạ trà nhưng mà chắc chắn nó sẽ khác nhau giữa tay và lợn giống như chúng ta bây giờ này học là ờ, đại học du lịch chúng ta học hai năm ba năm bốn năm sau khi học chúng ta ra trường và chúng ta sẽ tốt nhất là chúng ta học được cái gì mà chúng ta áp và không việc đấy là phần học và học được và lý do tại sao tôi hỏi vừa rồi chúng ta có cái khởi động mua mắc đó thì chúng ta học được từ phần khởi động nếu như bạn để ý từ bắt đầu chúng ta vào đây tất cả chúng ta đã ngồi sẵn sàng nhưng mà mọi người lại yêu cầu chúng ta lên sân khấu để mà kêu gọi được các bạn lên sân khấu thì phải mất 30 phút phải mất những cái gì ngoài người hướng dẫn ra có những người hỗ trợ có những người mc để vận động các bạn chúng ta cùng giao lưu kết nối với nhau chúng ta hãy để ý từng hoạt động của mình sau này khi chúng ta làm điều hành du lịch hay chúng ta làm bất kỳ công việc gì liên quan đến quản trị của chúng ta đều cần phải chú ý đến từng chi tiết đó từ phần bao quát cho đến phần chi tiết đúng không ạ và làm thế nào để mọi người cùng tham gia được cùng kết nối được với nhau phải đấy không ạ à, tiếp theo chúng ta đến buổi giao lưu này chúng ta có mong muốn gì chúng ta có mong muốn gì khi đến buổi giao lưu này và xin mời ờ, xin mời ba bạn ba ý kiến ạ ít nhất là ba ý kiến để sau buổi đến nay chúng ta xem là chúng ta có các ứng được mong muốn của mình không đúng không ạ đến ngày hôm nay Lan Linh có mong muốn gì à, để cho bạn ngủ nhé dạ, của người và tạo lợi ích của đôi bên có mâu thuẫn nhau trong cái quá trình này hay không Em nào chúng ta không? Hai bạn đứng rồi, bây giờ xin mời một bạn nào Các bạn nào không muốn xin mời bạn luôn dạ. dạ, xin mời em, em ơi götür ve güzel. thể chị biết là nếu về định hướng làm du lịch thì em biết là sau khi ra trường em phải làm gì không tên của bạn sau đó là tên đầy đủ đúng không rồi khoa nào rồi định hướng mục tiêu của bạn sau khi ra trường bạn đi trước khi ra trường các bạn phải hình thành trước sau khi ra trường bạn đi bạn đi làm đúng không ạ và đấy là các bạn đã có ý kiến uh, ủng hộ với bạn đúng không ạ nếu ủng hộ cho chàng pháo tay ạ chúng ta nhìn trên slide có thể thấy là những các sinh viên quản trị du lịch sau khi tốt nghiệp thì có những cơ hội việc làm định hướng cho mình có thể các bạn uh, ngành du lịch thì sẽ làm những dẫn viên du lịch đúng không ạ các bạn có thể làm à, marketing du lịch các bạn làm kế toán lữ hành các bạn làm điều hành du lịch hoặc là quản lý du lịch các bạn làm quản lý quản lý doanh nghiệp lữ hành hoặc là giảng viên du lịch đối với một số ngành khác thì các bạn có thể làm ví dụ như khách sạn nhà hàng gặp lễ tân nhân viên phục vụ buồng bàn đan các bạn có định hướng có thể có thể là nhất rất chắc chắn đúng không ạ sẽ làm nhân viên buồng bàn đan hoặc là có những bạn làm chăm sóc khách hàng hoặc sale marketing còn những ngành khác thì các bạn cũng có thể làm là nhân viên hành chính thư ký viên phiên dịch ờ, các ngành này thì chúng ta có thể định hướng trong quá trình học hoặc là chúng ta đã có kinh nghiệm thực tế nhưng chúng ta đến đây giao lưu không phải để hiểu là công việc sau khi ra trường là cái gì mà chúng ta cần biết là chuẩn bị cái gì đúng không ạ như bạn nói rằng là em muốn tìm hiểu về doanh nghiệp và nói rằng em muốn là doanh nghiệp họ mong muốn gì quản trị du lịch thì chúng ta phải biết là công việc nào phù hợp với ngành quản trị du lịch và công việc nào phù hợp với bản thân mình để mình chọn việc đúng không ạ có ai đồng ý kiến đấy không ạ có ạ có ai đồng ý mạnh dạn lên à thế các bạn nào không đồng ý không ạ chúng ta đang xác định là định hướng nghề nghiệp thì nghề nghiệp chúng ta đã chọn là học quản trị du lịch rồi nhưng mà công việc cụ thể là gì vị trí cụ thể là gì chúng ta phải lừa một dạng công việc đối với sinh viên quản trị du lịch ra trường như trên slide tôi có thể liệt kê một số việc cơ bản đầu tiên là chúng ta sẽ xác định là công việc vị trí cho sinh viên quản trị ra trường sau đó chúng ta sẽ chọn những cái việc nào phù hợp với mình đấy là bước hai chúng ta phải chọn đúng cái công việc làm phù mình rồi bước ba chúng ta mới chuẩn bị đến CV ạ mọi người biết CV là gì không ạ rất đi liền đúng không ạ thành ra đây làm các bạn biết đi liền đúng không ạ nhưng mà nhà tuyển dụng họ chỉ tuyển những người phù hợp với công việc họ tuyển thôi mỗi công việc họ thường đưa ra các tiêu chí một hai ba bốn năm tiêu chí và thông thường là họ đưa ra ba đến năm tiêu chí chung để họ lựa chọn sau khi các bạn tìm được nhà tuyển dụng phù hợp với mình rồi ở ờ, trong này lưu ý nhất nhiều bạn là cứ làm cái CV chung sau tẩy lên mạng hoặc là gửi đi rất nhiều nơi để xin việc thậm chí khi nhà tuyển dụng họ ờ, gọi đến còn các bạn không biết đấy là cái nơi mà mình đã ứng tuyển rồi thì cái đấy là cái tránh tránh sửa đổi ạ không nên làm như thế chúng ta không tập trung chúng ta hãy chọn nhà của nền tảng chúng ta sẽ chọn xem là nhà nào phù hợp với mình mình nghiên cứu kỹ về họ sau đó mình mới nộp CV và mình nộp CV vào nơi nào mình biết chắc chắn là nơi đó mình muốn vào đúng không ạ thì đấy là cái bước bốn là chúng ta tìm đơn vị tuyển dụng để chúng ta nộp hồ sơ thì khi chúng ta chuẩn bị hồ sơ tuyển dụng ấy nó không giống như cái CV lúc đầu tôi hỏi bạn nữa CV lúc đầu ta làm cái CV về bản thân mình đúng không mình về bản thân hồ sơ cá nhân và hồ sơ năng lực như đấy là khung chung khung chung đấy thì bạn có thể đẩy lên 15 bước để ra tìm người tìm việc tìm người đấy thế nhưng mà khi mà chúng ta đã lựa chọn được nhà tuyển dụng rồi thì chúng ta sẽ viết đơn xin việc và viết hồ sơ tuyển dụng chúng ta phù hợp với cái đơn vị tuyển dụng đó vì như vậy thì cơ hội trúng tuyển nó sẽ cao hơn đúng không ạ trong phần uh, hướng dẫn viên du lịch thì tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn ở đây tôi thấy có một bạn giơ tay không biết là các bạn ờ, mà ở trên đấy hỏi sao lại các bạn nghề của em sẽ học hay là hướng dẫn viên du lịch các bạn này chia sẻ hay là các bạn ờ, có một hướng khác nhưng tuy nhiên bất kể một công việc nào các bạn chọn tìm hiểu nghiên cứu về nó ví dụ khi chúng ta định hướng là chúng ta làm hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta phải hiểu là công việc công việc của nữ viên du lịch là cái gì là những gì như bạn nói là em phải đi thực tập trước khi ra trường sau khi ra trường thì em đi làm luôn nhưng chúng ta ở đây để ra nên để trao đổi với nhà tuyển họ cần gì chúng ta và chúng ta phải có những tiêu chí nào phù hợp với nhà tuyển làm sao mà cho hiệu quả nhất thì chúng ta đã có các bước chuẩn bị năm bước đúng không vị trí công việc chọn được phù hợp chuẩn bị CV khung tìm nhà tuyển dụng rồi sau đó lại chuẩn bị hồ sơ phù hợp nhà tuyển dụng thế tuy nhiên cái mà quan trọng nhất ấy là đối với ngành nghề chúng ta nếu như các bạn chọn làm marketing du lịch nếu các bạn chọn làm kế toán làm điều hành làm quản lý chúng ta chỉ cần học xong và chúng ta có thể làm luôn nhưng nếu chúng ta chọn hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta cần phải cái những cái gì để chúng ta được ngành nghề mình các bạn có biết không à, xin hỏi lại bạn em có biết có thể hiểu về đó không ạ để làm hướng dẫn viên du lịch thì em phải làm gì tôi tốt nhất định cảm ơn cảm ơn bạn cảm ơn hai bạn chia sẻ rất là đúng khi chúng ta chọn nghề chọn công việc thì chúng ta phải lưu ý là hai mặt một là về mặt chuyên môn và hai là về mặt pháp lý các bạn nói rất đúng đấy và chuyên môn thì các bạn cần phải có chuyên môn về du lịch ngoài chuyên môn chính ra chúng ta phải có các kỹ năng mềm như là kỹ năng giao tiếp kỹ năng tư thuyết đúng không hoặc là nếu các bạn dẫn một đoàn tour là các bạn có kỹ năng dẫn đạo quản lý nữa rồi à, ngoài chuyên môn nói ra thì như bạn thắng có chia sẻ là chúng ta phải có pháp lý để làm được hướng dẫn để làm được hướng dẫn viên du lịch thì chúng ta phải có thẻ hướng dẫn viên du lịch và chúng ta phải hiểu là hướng dẫn viên gồm những loại gì hướng dẫn viên du lịch nội địa hay hướng dẫn viên du lịch quốc tế hay là hướng dẫn viên du lịch trọng điểm những cái này chúng ta đọc ở đâu ạ là trong luật du lịch đúng không ạ luật du lịch chúng ta đọc điều năm tám năm chín sáu mươi đúng không tất cả những cái đó là liên quan đến công việc của chúng ta à, nếu như các bạn thi hành nghề mà không có thẻ chúng ta sẽ có các rủi ro pháp lý chúng đó là phần chúng ta sẽ chọn vị trí công việc vị trí phù hợp với mình Phần này chắc tôi nghĩ là các bạn đã biết rất rõ về phần này nên ra tôi chỉ đi nhanh ra vừa rồi đó là CV hồ sơ xin việc lúc đầu nói là CV kia chỉ là cái hồ à, sơ lý lịch hồ sơ cá nhân thôi chúng ta sẽ chuẩn bị gồm các cái phần thông tin cá nhân học vấn bằng cấp đúng không ạ hiện làm việc đấy là CV hồ sơ xin việc thì các bạn. hồ sơ xin việc đây là hồ sơ khung chúng ta bao giờ cũng phải có một cái đơn xin việc bao giờ chúng ta phải có đơn xin việc rồi cái sơ lý lịch sơ lý lịch thì thông thường tùy các đơn vị có đơn vị yêu cầu bằng tiếng anh yêu cầu bằng tiếng việt đối với bệnh viện thể khác thì chúng tôi yêu cầu bằng tiếng Anh bởi vì đây là bệnh viện quốc tế và đây là cái hồ sơ chung để apply và bệnh viện thể khác Hà Nội đầu tiên để có đơn xin việc bằng tiếng Anh xây lịch bằng tiếng Anh có xây lịch tiếng Việt nhưng mà có xác nhận của chính quyền địa phương và các bản sao các bản cấp chứng nhận đối với một số ngành nghề có liên quan đến chứng chỉ nghề chúng ta phải copy chứng chỉ nghề nữa đối với à, nhân viên du lịch thì phải có thẻ đúng không ạ và đối với à, trường chúng ta có thêm một cái file nữa là file điều dưỡng file điều dưỡng tỉnh và chứng chỉ nghề các bạn mới ra trường chưa chứng chỉ nghề chúng ta thì sẽ phải hành nghề thực hành nghề đã từng cần chứng chỉ nghề rồi bản sao căn cước công dân và ảnh và những giấy tờ sau ở phía dưới bâu vàng khi chúng ta thực hiện rồi chúng ta cần chuẩn bị slide này tôi đã gửi cho ban tổ chức nếu các bạn cần tham khảo thì ban tổ chức sẽ chia sẻ với các bạn lần này chắc là các bạn mới quan tâm nhiều hơn đúng không ạ vừa rồi các bạn đã làm nhà sử dụng vốn gì của các bạn đây là phần nhà sử dụng vốn gì của các bạn đấy. khi chúng ta chuẩn bị hồ sơ xin việc thì đơn giản rồi vừa chúng ra và ờ, chuẩn bị những kỹ năng cần thiết với việc chọn nhưng chúng ta chuẩn bị đi phỏng vấn như thế nào chuẩn bị đi làm như thế nào mới là quan trọng các bạn đã nghe thấy khái niệm ask này bao giờ chưa ai nghe thấy khái niệm ask là giơ tay lên xem ạ à các bạn giơ tay mỗi một bạn giơ tay thôi 됩니까? lựa chọn vị trí lễ tân cho bệnh viện thì chúng ta phải hiểu là lễ tân họ làm những việc gì chúng ta không phải là vào đến nơi cần hiểu đâu mà trước khi làm chúng ta phải tìm hiểu lễ tân nhiều các bạn bé nhiều có một số kỹ năng làm việc rất là tốt chính vì vậy người ta học và hành từ ngày đến ra nhưng quan trọng nhất người ta vẫn liên quan đến cái thái độ bạn và rất được biết thái độ của mình với công việc chúng ta lẫn nhau rồi kỹ năng chúng ta có những bạn sẽ nổi trội hơn là khi chúng ta đã làm việc và thái độ nghiêm túc đối với công việc nhưng khi đi phỏng vấn thì người ta hẹn phỏng vấn mình đến đúng giờ hay là đến muộn ạ nếu bạn là để tuyển dụng bạn thấy các bạn đến muộn thì sẽ như thế nào không người là tuyển dụng bạn là không phải đến sớm quá đâu chỉ đến đúng giờ hoặc đến trước giờ một chút và chúng ta chuẩn bị gì khi đi phỏng vấn grooming ạ tóc tai quần áo phải nghiêm túc thái độ nghiêm túc trong với công việc và chúng ta phải tôn trọng người sử dụng và chúng ta đến đúng giờ đúng không ạ chuẩn bị phỏng vấn và chúng ta có chuẩn bị quần áo trang phục này bị kiến thức kỹ năng và thái độ cho phù hợp này à, đây là chuẩn bị về phỏng vấn nhé còn chuẩn bị đi làm chuẩn bị đi làm thì sao các bạn có cần ờ, quan tâm đến chuẩn bị đi làm không ạ các bạn chuẩn bị đi làm ra phải làm gì ạ nào có ý kiến nữa chúng ta không có nhiều thời gian thì chúng ta nên nghe nữa phỏng vấn rồi rồi đến lúc chuẩn bị đi làm cũng tương tự như vậy thôi ạ chúng ta cũng phải có về mưu linh ăn mặc cho nó phù hợp với công việc của chúng ta nếu như công việc mà chúng ta được trang bị đồng phục thì chúng ta phải đến để đồng phục đúng không ạ rồi chúng ta đi làm luôn luôn phải lớn giờ chịu khó học hỏi chuẩn bị đi dần đi làm là luôn luôn phải chịu khó học hỏi à, không hiểu cái gì thì phải học nhanh chứ đừng có tự ý làm sẽ bị học biếng giờ là từ dần bước mình về rồi nếu chúng ta vi phạm thì chúng ta sẽ bị kỷ luật như thế nào và phải đền bù như thế nào cái phần này rất quan trọng chúng ta phải đọc. rồi luật bảo hiểm xã hội chúng ta sẽ được hưởng những cái gì và đây là tất cả những phần liên quan đến uh, luật lao động vì chúng ta làm du lịch thì chúng ta là luật lao động ra và là phần du lịch vừa rồi có các bạn đã làm nếu chúng ta làm hướng dẫn du lịch thì chúng ta sẽ thêm một phần nữa là luật phòng chống bệnh truyền nhiễm bởi vì hướng dẫn viên du lịch là không được mắc các bệnh truyền nhiễm đúng không ạ và đây là phần cơ hội làm đối với bệnh viện của pháp hà nội các bạn có thể tìm hiểu thông tin trên website hfh.com.vn tôi xin một ờ, phút xin đem qua các chương trình về bệnh viện việt pháp bệnh viện việt pháp hà nội thì có trụ sở chính ở số một phương mai và các chuyên ngành chính là về nội đa khoa gây mê hồi sức chăm sóc tích cực nhi khoa và sơ sinh tim mạch nội thần kinh hô hấp dị ứng tiêu hóa da liễu và da liễu trị liệu tâm lý chấn thương ở hình hình phẫu thuật thần kinh tiết niệu phẫu thuật cổ họng tai mũi họng sản khoa mắt viện khoa nha khoa và chỉ nha các dịch vụ chính các dịch vụ chính của bệnh viện là về tai nạn và cấp cứu dịch vụ cứu thương khám sức khỏe cho cá nhân và tổ chức có phòng xét nghiệm có chẩn đoán hình ảnh có vật lý trị liệu có khoa dược khai giảng chọn gói chương trình hát chăm sóc tích cực nội trú ngoại trú và luyện hàng và cái ờ, slogan của bệnh viện là rất gần với bạn rất gần với bạn cơ hội nghề nghiệp của bệnh viện Việt Pháp thì các bạn là có thể biết là bệnh viện Việt Pháp chúng tôi đang có dự án mới sẽ tăng cường từ 68 giường lên 170 giường chính vì vậy từ nay đến năm sau chúng tôi sẽ tuyển nhân viên từ 300 nhân viên lên 600 nhân viên rất nhiều cơ hội việc làm cho các bạn và đây là các vị trí các bạn có thể tham khảo đối với khối ngoài y tế có vị trí lễ tân kế toán nhân viên anh em bên hành chính thư ký kỹ thuật nhân viên nhà hàng đầu bếp bạn muốn làm đầu bếp thì có thể tham khảo về lên website hh.com.vn ờ, đối với việc pháp hà nội thì chúng tôi có tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà tuyển dụng về bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp và ngoài ra các gói lương chi trả rất là hấp dẫn à, sẽ có phần ờ, lương tám bậc cho mỗi một vị trí đối với lễ tân vị trí thấp nhất đó là 8 triệu và chúng tôi đóng bảo hiểm đầy đủ trên cái khoản lương này các chế độ khác sẽ được chăm sóc sức khỏe cho cả nhà à, cơ hội đào tạo thì sẽ được học trong nước và ngoài nước tùy vị trí đấy là ờ, phần tuyển dụng của bệnh viện Pháp Hà Nội trước khi kết thúc thì tôi rất mong muốn các bạn là hãy mạnh dạn lên là chúng ta làm dư thì mạnh dạn hơn nữa và hãy giao lưu nhiều hơn để chúng ta có thể học được từ chúng ta giao lưu thời gian của tôi đã hết rồi các bạn có câu hỏi gì không ạ à, nếu không có câu hỏi thì nhất là mình đấy cảm ơn các bạn